Ôi sao nhìn chán thế anh Ôi chúng ta Cả đời thua nát hết người bốn giờ Nào cũng thua năm bảy chục Không có cái nào gỡ lại được gì. Nào thế hôm nay cũng chuẩn bị nó sang nó chơi đấy Có tiền nữa đâu Có cái này á yên tâm anh em mình á chỉ có thắng trở lên thôi Cái cái gì Điện thoại Nhìn đẹp không? Điện thoại, điện thoại chả có Nhưng mà điện thoại này nó đặc biệt Vâng. em chơi là gì xem nhá đây điều hay nhỉ em cũng vừa mới được ừ, biết đến thôi mà nhưng mà cái này ai đưa cho em ai cho em đây? em được tặng được tặng á thì cái này như là Hay cực luôn Đây để em cho anh xem ừ. Đây nhá Máy này như nào Đây anh cứ nhìn đi Đây bài 10 đúng không hay nhỉ điện thoại này đây anh em mình chỉ có trăm trận trăm thắng thôi Ồ. đó thì mình bỏ đi năm là đúng không bài nào nhất à nhất thế như nào là mình mình chia là mình nhất à hay nhỉ nhất luôn à, thử lại một ván nữa cho nó. ok thế hồi nãy nó báo năm là như nào ấy báo năm tức là mình sẽ bỏ đi năm lá là bài mình sẽ nhất à thế thử lại mới xem nó có như nào ok mình đánh 5 giờ đến 1 à đây ờ, Thế mình bàn mình nhất rồi đúng không? Nhất luôn Như này thì nếu như này thì quá ok rồi Nhưng mà không được Sao thế ạ? À? Chứ đánh thì chẳng nghe anh em mình ngồi đánh thế này nó cứ nói to như thế là sao? chú dồi cái này không phải lo Hả? Đây Nói người khác nghe mà đây có tai nghe mini rồi cắn bên trong mà không phát ra tiếng Chứ còn để phát ra tiếng này thì nói làm gì nữa Cái này đeo trực tiếp vào tai Đúng rồi Chỉ mình nghe thôi gì Đúng rồi, không ai biết luôn Ừ, thế này được, chứ còn nó cứ cứ báo như thế thì Hay nhỉ Thế cái máy đấy hay đây đây thử xem nào Thử luôn anh, đây nó rất là đơn giản Cứ để à, này thì tạm Anh thử đi em hồi nãy nhé Ok đó mười mình bớt đi mười lá đúng rồi là bài nhất luôn là mình nhất đúng không rồi. Vâng. Nó đơn giản mà mình uh... Ờ, lên luôn rồi đứa đứa để anh gọi luôn nhá gọi luôn anh đơn giản mà qua luôn không lái qua luôn không ừ qua luôn đấy nhá ờ đang ở nhà đấy cả đấy ừ qua đi Ê bài đây con ơi Ôi. Này không chơi đâu Mai không chơi á? Phụ họa thôi Em có mỗi bốn người thôi đang à? chơi anh buồn đấy đang nghỉ bữa thể dục leo núi gì Đấy đi đánh con nhá Nghỉ thôi nhá Cái việc bận Tẩy đồng trong đi Tao rồi đi 500 đi Phạt tối đa 10 triệu nhá ừ. lên bằng một triệu à, à được cái này bán dưới rồi nhanh lên ông ơi đậm cho như là nhà cuối cánh thành ba triệu hơi bỏ uống nước ra nó đánh được cái đấy nó đánh thôi được gì đấy có gì đấy mà ba triệu kinh đấy hay là dọa nhau bỏ về à này còn mỗi gà thôi bỏ vào gà đi ông kêu vào gà đi ông kêu vào gà đi thôi vào tôi nữa đủ chưa chưa nó vào không đúng rồi đấy chưa đi nhưng mà léo gì ba không sao phải lật không lên không lên sao đánh bằng luôn bằng bằng hai giờ cân được đúng không đúng rồi một triệu cân đủ triệu này thêm hai này ừ, hai bà cháu bò ừ. ừ thì có thì ăn bà đi dưới nhiều chín ờ. cụ chín đây chín có cái đuôi thôi nhá ừ. liêng à bảy tám chín thế đang đuổi lại đỏ đỏ đấy à gà này đây. không có nhà nào nữa à đây chưa đi cắt đi quay gà nữa thì không thì gà đi đây đá thằng cha này 3 triệu 2 triệu thôi mà bán cái 3 triệu được nhận luôn em còn đi cân cân 1 triệu bằng 1 triệu cân vàng muốn được. ừ, lấy đi nha. xin cảm ơn bạn chủ cái ngoài thôi cái nào bốn điểm này đấy bốn điểm của Lizo là ăn rồi này bốn gì vậy cụ tôi ăn được cái ngoài rồi 70 rô ăn này chưa xin nhá Ê, này lại lại hóc rồi làm cái này mút một tiếng một à gà đi gà cửa gà đi con này có có có có đây một hai ba bốn năm gà mua gà với ông này 5 triệu gà hai ông này tướng này 5 triệu đúng không gà này một hai trả lại ông này 3 triệu này con lợn đánh thì đánh rồi ngại cây gì không vướng nhá ăn cái gà được thôi không cần ăn gà nó bỏ mẹ rồi bỏ bài rồi đi chân tròn đầu chứ đâu mà chết mẹ lên 2 triệu rồi muốn phạt từ đầu hai ba triệu cân đấy 3 triệu mới bằng đấy tù ba đây cho ông lại thêm ba tỷ đủ gì đâu mà à Ê. bỏ rồi một điểm ăn hacker một thì thi đấu với ai một hai ba bằng này thêm lại hai triệu à bon nhà ừ. hai triệu coi đủ hai triệu lại đúng lại thêm cho lại hai triệu như hồi nãy gớm nhỉ ừ. cần đi thôi được không? Có thể hợp lý đúng không? Ừ gái ờ, đi chơi anh đi nhỉ cà rô này cà rô này bốn năm sáu này cà rô vẫn to rồi đấy ừ. toàn liêng này thiên ừ. lại biết rồi mất nhiều hết rồi mất nhiều rồi đi rồi lại phải mất nhiều sao bảo tôi đấy em sắp ờ, em sắp tiền hộ anh ấy đây tiền này tiền của em à mình ăn cái gà luôn đấy nhỉ đây cắt đi gái năm nay à, sắp uh, ra trường chưa em chưa về tám anh chưa bồi tuần hai bà cháu nha thế là chưa có người yêu chứ em còn đang sợ ý này triệu thêm một triệu một triệu bằng thêm là ba triệu mày cái bát tôi trả lại mấy ông ừ. bát là bát em trả à, lại cân vâng, đúng không bốn triệu bốn triệu cân vâng. đặt bằng này cái thôi tôi mấy triệu cân nhỉ một cái là ba triệu ba triệu ô quên vãng này quên gà mất rồi Đấy. ăn hộ cái uhm, không muốn đuổi may cái này không gà không, không ai nhắc gà à, vừa quả gà vịt đi nào đây gà tớp keo này đến gà đủ gà đi cái chục năm triệu nói gì nói đủ gà đấy cúp đây đấy nhà mình ba triệu cúp đi cúp đi phải chia luôn đi cúp kia gì ba triệu thì đây cúc chị chia hai bốn thì ông gà ông này chuyên gia đéo đúng gà chứ đéo đấy đóng rồi mà đóng cái đầu búa này nào quên đóng nghe nó đóng rồi thì tịt rồi không nước rồi đánh đi dưới rồi bảo luôn vừa ra sao điểm không có điểm trên này qua 3 triệu cuối cánh 3 triệu ăn đi ôi sao lật á xem đi kìa mình trả lại cho chín kinh nhỉ đây để lấy gà đổ gà vào đó tôi để 5 triệu này. tôi để 10 triệu tôi gà tôi ghét cái câu nói này đó lúc này tôi hết tiền 3 triệu được 3 triệu ok chưa sợ cái gì kia đi đây gà tôi không tôi giữa 10 triệu đấy đây không đáng cái gà bao nhiêu nhận được 3 triệu Đó, qua đây đây dạ, đây vào dạ. đây 5 triệu này 5 triệu thôi đấy tôi có 5 triệu ở đây rồi 5 triệu tôi để đây rồi đâu mà 5 triệu ô, 5 triệu bán, cho này bán cho này ăn đây 5 triệu này đây may một không đá đánh đi muốn bàn này cây đấy nhỉ gà khỏe lâu lắm rồi đấy ông đánh ơi bỏ hai thước tự nhiên hai lượng gan ừ. biết đâu người ta một tệp tính láo một triệu này từ ba triệu ăn luôn ừ. bao nhiêu Đấy. đây gà vẫn ăn nhá hai điểm này ui rồi mình cũng hai liều ăn nhiều chưa anh ui sợ nhờ hai nhất làng kìa không đèn đấy có ai cái bài đùa chán thế Đấy Đá con lợn 5 triệu Đá con cái nó đỏ lắm không làm Đá với cái 3 triệu Ba triệu này Đá với cái 3 triệu thằng anh Thế nhận mới ông này nhá, ông này ông lên bàn mất rồi Cân Bò rồi sáu cụ Cơ. ăn lâu lắm rồi ơ cụ ăn rượu năm triệu à có thêm thêm thêm nào chủ tôi sáu cụ à. bảy đen không phải không phải cá, ông ông cái mà tôi là cái đúng không ừ. thì mẹ ba triệu một hai ba cân nãy giờ đỏ rõ luôn ui đỏ gì cái gì dưới đỏ luôn ông này bảy thôi bắt cái thôi nhà cái chín rồi chưa ăn được nữa là bảy chín con rô ừ, chín con rô nhà cái tỉnh này hóc luôn ba bỏ luôn sợ thật tỉnh thế kêu vào rồi mình vào bếp rồi tỉnh á là tỉnh à quên đi gà để không gà ở nhà này Chào tất cả anh em đang xem video nhé Thì cái video vừa rồi các bạn xem anh em mình diễn đấy Mình đã sử dụng cái ví này Để mình đánh bài Thì cái ví này ấy thì mình muốn ngồi lại mình tư vấn cho anh em một chút thì anh em nào xem cái video thì anh em cố gắng anh em nán lại mình sẽ tư vấn cho anh em từ A đến Z những cái đồ chơi bài ná mà các bạn đi vào sân chơi nó là hiệu quả nhất hiện nay từ những cái sân chơi anh em nhỏ lẻ hay là những cái sân chơi lớn anh em nên sử dụng cái đồ gì thì mình sẽ tư vấn cho các bạn để các bạn hiểu hơn anh em nhé như anh em đi chơi cái ví đổi bài này thì là cái sân chơi nào của anh em ấy mình khuyên anh em là những cái sân chơi nào các bạn không đưa được bài vào thì các bạn mới chơi cái ví này đấy cái ví này thì nó sẽ thay đổi lá bài các bạn đút một cây vào đây và những cái ván bài sau các bạn muốn thay đổi cây gì để lấy cái bài của mình lớn đấy thì mình sẽ đưa vào đây mình đổi ra đấy là tự động hút vào nó đổi ra ví thì nó rất là nhanh khi các bạn sạc đầy vào nó chạy rất là êm đấy ví này mình bảo hành cho anh em một năm anh em nhé đấy đấy là những cái sân chơi anh em không đưa được bài vào đấy anh em nhé còn những cái sân chơi nào của anh em mà đưa được bài vào thì mình khuyên anh em nên sử dụng một là cái kính áp tròng nhìn xuyên bài hai là cái máy đánh bài máy đánh bài thì nó có mấy loại anh em cũng ngồi anh em xem hết video mình sẽ test hết cho anh em để anh em hiểu hơn về cái đồ này đấy cái kính áp tròng này thì các bạn nhìn vào đây kính áp tròng này thì nó cũng rẻ thôi anh em đi chơi nó phù hợp cho những cái sân chơi của anh em nào bé đấy, thì anh em mới đầu anh em chưa có kinh phí anh em nên đầu tư cái kính áp tròng này kính này thì nó là kính mỹ thế hệ nó là 4D nhiều anh em có bảo 7D với 5D nó thật sự với các bạn nó chỉ là 4D thôi anh em không hiểu được thì lạc anh em thôi còn những người người ta hiểu được thì không có là 5D hay 7D gì cả nó thực ra nó chỉ là kính tròn 4D thôi anh em nhé cái kính này thì bên trong nó gồm những cái gì nó gồm có hai mắt kính này đấy, hai cái mắt kính ép tròng như này thì các bạn nhìn nó màu hồng như này thôi nhưng mà khi anh em đeo vào trong lòng mắt đấy nó hoàn toàn như bình thường hết anh em nhé không ai có thể phát hiện được ra người ngồi bên cạnh không thể phát hiện được ra và đây nó có gậy gắp kính và một cái gậy đỡ kính đấy anh em đi chơi thì anh em gắp kính thì anh em lấy cái dùng cái này anh em gắp còn đây là cái gậy đỡ để các bạn đưa vào trong lòng mắt của các bạn đấy còn đây là cái nọ anh em thích đựng sang cái nọ này thì anh em đựng đấy còn cái kính này thì là anh em đeo nó đơn giản thôi anh em gắp cái kính này ra và anh em để lên cái này anh em đứng trước gương anh em mở to mắt ra anh em đưa vào mắt anh em nia sang hai bên phát là được đấy, nó rất là đơn giản các bạn có thể làm được đội con gái nó đeo suốt ngày đấy cái kính này thì khi các bạn soi vào bài nó sẽ nét căng thì đây nó là cái kính thử nhưng anh em nhớ này cái kính áp tròng này thì anh em phải dùng với bài của bên mình anh em mới chơi được đấy thì các bạn nhìn đây này đấy các bạn nhìn cái bài thường thì mình sẽ không nhìn thấy cái gì này. nó hoàn toàn xoay chín bình thường nhưng cái bài hàng này bài kính này khi các bạn đeo vào các bạn sẽ nhìn nó nét căng con 10 10 này chữ thập đấy con này con hai này anh em này thì anh em nhìn ra cái bài này với cái bài này bài thường thì các bạn nhìn nó không khác nhau một tí gì anh em nhé nó y xì phóc như nhau giống hệt bài chợ anh em không khác một tí gì nhưng mà khi các bạn đeo kính áp tròng các bạn nhìn này, con hai này đấy con này bài thường không nhìn gì này con này con hai này con này con quy này con này con bốn này con này con ba này con này chữ thập là con 10 này đấy thì khi anh em mua hàng anh em có thể đến trực tiếp cửa hàng của mình anh em test hàng luôn còn anh em không đến được mình sẽ gửi qua đường bưu điện về cho anh em gửi qua bưu điện thì anh em sẽ test hàng luôn anh em nhé anh em phải kiểm tra hàng anh em mới nhận thì anh em kiểm tra hàng anh em muốn nhanh thì anh em dán luôn cái mắt này vào cái camera điện thoại của anh em anh em soi bộ bài mình cho anh em đây nó sẽ nét căng lên anh em nhìn luôn đấy mẫu bài thì các bạn chơi mẫu bài nào mình cung cấp cho anh em mẫu bài đấy đấy đấy là nói về cái ví và cái kính xong thì sang cái máy nó là cái dòng cao cấp hơn để hỗ trợ cho anh em đi chơi thì hiện nay mình có hai cái dòng sản phẩm nó là một con iPhone X và một con iPhone 11 hai cái dòng này ấy, thì mình đảm bảo với anh em này khi anh em đi chơi nó sẽ hỗ trợ cho anh em nó là tuyệt đối Đấy, anh em nhé con iPhone X này thì nó dưới đời con iPhone 11 con iPhone 11 này nó đời mới đời cao cấp nhất hiện nay Đấy, mình sẽ test cho anh em xem cả hai con để biết được cái độ hiệu quả của nó là như thế nào con iPhone X này thì các bạn có thể chơi được tất cả các loại bài lá Việt Nam các bạn chơi thể loại gì cũng được Đấy, đây mình sẽ bật cái chế độ loa lên khi đi chơi là anh em phải đeo tai nghe siêu nhỏ vào trong lỗ tai nó chỉ bằng cái hạt đỗ thôi và anh em tắt màn hình đi còn đây mình thử máy cho anh em thì mình sẽ bật chế độ loa lên để anh em nghe anh em biết được cái độ bắt bài nhanh và cái độ chuẩn xác của nó là như thế nào đấy thì anh em xem anh em sẽ hiểu đấy, khi anh em đặt bài đây máy nó sẽ báo đấy anh em thấy chưa dọc ngang gì máy nó báo hết này xa gần gì máy nó cũng báo này đấy Đấy, máy báo mình bỏ đi bốn lá đây là mình đang chơi chế độ bỏ lá đi bài mình là bài lớn rất là nhiều chế độ chơi anh em có thể chơi chế độ báo nhà nào lớn nhất báo tất cả số tụ từ lớn đến bé Đấy. 38 điểm là bài lớn nhất ok chưa anh em Đấy, một ván chuẩn anh em này sang ván thứ hai này bốn lá này đấy anh em chưa máy báo bài rất là nhanh cái này thì anh em có thể chơi liêng bài cào binh sập sám tiến lên miền nam tiến lên miền bắc anh em chơi được hết anh em nhé đấy bài mình là 7 điểm 6 điểm là bài lớn nhất anh em thấy chưa rất là hiệu quả con máy này thì những cái sân chơi nào của anh em nó ra vừa tầm tiền thì anh em nên dùng con máy này đấy còn những sân chơi nào của anh em đẳng cấp hẳn đấy thì anh em sẽ dùng con iPhone một tí mình sẽ tiếp cho anh em vì sao nó là đẳng cấp hẳn 4 này đấy. mình làm con hay mình làm cá gì mình đều giành chiến thắng anh em nhé đấy. bài của mình 9 điểm là bài lớn nhất ok chưa anh em rất là chuẩn xác anh em nhé đấy giờ mình sẽ chơi một ván chế độ làm con cho anh em xem xong mình sẽ test sang con iPhone 11 anh em nhé đấy máy báo mình là bỏ đi 6 lá anh em này thì mình chỉ bỏ đi 4 thôi chia từ nhà này bài mình đây vẫn là bài lớn đấy thì mình làm con mình làm cái gì mình đều chơi được hết đấy bài của mình 9 điểm là bài lớn nhất ok chưa anh em rất là chuẩn xác anh em nhé đấy là cái chế độ làm con đấy, anh em chơi liêng ba cây bài cào binh sập sám tiếng gì miền nam tiếng gì miền bắc anh em đều chơi được hết đấy giờ mình sẽ test sang con iPhone 11 cho anh em xem để anh em biết được cái độ chuẩn xác của nó là như thế nào con iPhone 11 này thì con máy này thì mình không chê nó được một cái điểm gì anh em con này thì anh em mua được ba trò chơi giờ mình sẽ thử cho anh em chế độ chơi liêng đấy giờ mình sẽ đánh nghiêng anh em nhé đây này con máy này mình sẽ bật chế độ loa ngoài lên để cho anh em nghe này rồi loa ngoài rồi anh em nhìn vào đây này con máy này vì sao nó là cao cấp anh em nhớ này cầm bài trên tay máy báo này đập bài này di chuyển các chỗ anh em nhé đấy anh em thấy chưa báo bài rất là nhanh cầm bài trên tay máy báo này đấy anh em thấy chưa rất là hiệu quả nó ở cái chỗ đấy vì sao con máy này nó là máy cao cấp các bạn đặt bài chỗ nào nó cũng báo đấy anh em thấy chưa rất là hiệu quả anh em này đấy thì anh em đi chơi sân chơi nào của anh em ra tiền mình khuyên anh em nên đầu tư con iPhone 11 này vì nó rất là hiệu quả nó ở cái chỗ đấy anh em chơi binh 6 lá binh 13 lá hay bài cào sâm nốc tiến đi miền Nam tiến đi miền Bắc ba cây anh em đều là hiệu quả thì mình khuyên anh em nếu anh em sân chơi của anh em nó ra tiền thì anh em nên đầu tư con iPhone 11 này nó hiệu quả hơn Đấy, anh em thấy chưa máy báo bài rất là nhanh khi các bạn đặt bài nó phát máy nó báo ngay bốc bài đi này đấy anh em chưa máy báo mình bỏ đi năm lá này đấy bài mình đây là bài lớn nhất 9 điểm áp tổ ok chưa anh em đấy con máy này thì những cái sân chơi nào của anh em nó to nó ra tiền thì anh em nên đầu tư đấy mình khuyên anh em nên đầu tư con máy này vì nó rất là hiệu quả anh em nhé đó anh em thấy chưa đặt bài trên bộ bài máy nó báo này đó, đó mình bỏ đi hai ná này bài mình là bài lớn nhất này sáu bảy tám liêng ok chưa anh em đó, thì anh em chơi anh em nên đầu tư con máy này mình khuyên anh em nó là như thế thì anh em là cần cái sản phẩm gì anh em cứ alo cho mình đấy để mình tư vấn để anh em hiểu hơn chào tất cả anh em cảm ơn anh em đã xem video